Vàng là màu của thịnh vượng Vàng là màu của chất lượng Hãy mang đến người thân của bạn một cái Tết vàng với trà Lip tâm, Lip tâm lọc vàng đón Tết